Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình Thì ngày hôm qua giống như mình đã có nhận định cho tất cả anh em 5 cái trận trong giải đấu của Serie A hết 3 trận và hai trận của La Liga Thì anh em thấy mình qua mình cho tất cả anh em nằm cái trận của thằng Empoli và Inter là Mình cho anh em nằm thằng Empoli và Empoli hiệp 1 và anh em nằm thêm cái mã tài nữa Thì anh em đã húp được thằng Empoli trong hiệp 1 tỷ số không đều nè Anh em húp thêm cái mã tài với cái tỷ số là 3-0 dành cho Inter Thì anh em ăn hai kèo anh em chỉ gãi một mã kèo anh em vẫn lãi kèo trong cái trận đấu này còn ở trận Monza và Florentina thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Floren à, thằng uh, ở Valentina nhưng mà thằng Monza ăn với tỷ số là 3-2 thì cái trận này anh em hấp tài nhưng mà anh em gãi kèo thì anh em cũng vẫn hòa nha. Trận Barca thì mình cho anh em nằm thằng Barca thì qua anh em cũng vẫn lãi được cái mã kèo Barca này. Napoli thì mình cho anh em nằm thằng Napoli và tài góc thì anh em mà gãi mã kèo tài góc nhưng mà anh em hút được thằng Napoli thì anh em vẫn hòa kèo. Nói chung tối qua anh em cũng vẫn không lỗ nha. Còn Villarreal thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là thằng thằng Villarreal và nằm tài và nằm tài hiệp 1 thì anh em cũng đã húp được mã kèo tài trong cái trận của thằng Villarreal này nha thì um, ngày hôm qua năm trận mình mình cho tất cả anh em thì đã quà wow, 4 trận và lãi hai trận thì anh em thấy à, anh em vẫn lãi trong cái trận những cái trận mà mình nhận định ngày qua cho anh em nha thì um, giống như mình đã nhận định cho tất cả anh em thì nếu mà anh em đã xem qua những video mình nhận định cho anh em á thì anh em cũng biết à, mình chỉ nhận định cho anh em một cái mã kèo chính nhưng mà mình cho anh em thêm kèm thêm hai mã kèo phụ để anh em có thể lót mã kèo anh em có cái thể kiếm lãi trong trận đấu nha thì anh em thấy tiên cái mã kèo chính anh em thua nhưng mà hai cái mã kèo phụ anh em lại húp thì anh em vẫn lãi trong cái trận đó giống như anh em ngày hôm qua thôi anh em nằm thằng Inter nè nếu mà anh em nằm thằng uh, Florentina nó thua với tỷ số là 32 nhưng mà mình cho anh em nằm lót là cái mã tài hoặc là cái mã tài gốc đó thì anh em cũng vẫn húp được full kèo nha thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo chính mà anh em lót thêm mấy mã kèo phụ để anh em có thể chia kèo và anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo và anh em húp kèo nó sẽ cao hơn thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận trễ nhất vòng 31 uh, à, vòng 31 La Liga à, Serie A nha anh em thì đó là trận giữa Atalanta và AS Roma diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 25 tháng 4 à, nha anh em thì anh em thấy trên màn hình của anh em là hai đội hình ra sân bên phía hai đội bên phía Atalanta đội chủ nhà ra sân với sơ đồ là 3412 là bên phía AS Roma chưa ra sân với, sơ đồ cũng vẫn là 3412 luôn nha anh em. Thì AS Roma đang có một cái phong độ rất là tốt trong những trận gần đây. Thì anh em thấy vị trí hiện tại của AS Roma đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 56 điểm sau 30 vòng đấu. Thì trong khi đó thằng Atalanta vẫn đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 49 điểm sau 30 vòng đấu. Thì AS Roma đang có một cái vị trí top 4 rất là thuận lợi trên phía bảng xếp hạng để chỉ đứng bằng điểm với thằng AC Milan nha anh em mà AC Milan đang có 14 bàn thắng nhưng mà thằng AS Roma đang tới 16 bàn thắng và kém một trận thì AS Roma vừa rồi mới vừa thắng thằng à, Feyenoord trên à, cái sân nhà của mình với tỷ số 4-1 và cú có cú loại ngược vòng để vào bán kết của cúp C2 nha anh em. Còn trong khi đó, à, đội chủ nhà Atalanta thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Atalanta đã thắng 3 nè, hòa 2 và để thua tới 5 trận. Thì cái phong độ của Atalanta trong những trận về cuối mùa giải thì Atalanta có một chút xa sức về đội hình nha anh em. Còn trong khi đó à, AS Roma thì anh em thấy AS Roma vừa có một cái trận thắng trên đấu trường Serie A trước thằng Udinese với tỷ số là 3-0 nè. Trước đó nữa thì à, để thua trước thằng Feyenoord trên sân nhà của Feyenoord với tỷ số 1-0 trong ờ, lượt tứ kết lượt đi của cúp C2. Thì về sân nhà của Roma thì anh em thấy Roma thắng với cái tỷ số là 4-1. Đó, anh em thấy cái phong độ của thằng à, Roma đang rất tốt. Thì trận này Roma gặp ừ, Atalanta thì Roma phải một là thủ hòa, hai là Roma có thể thắng trong trận này để trận sau Roma còn tranh top 4 với thằng AC Milan để có thể mùa sau vào đá à, C1 nữa nha anh em. Còn trong cái lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất á, thì thằng à, Roma và thằng Atalanta nè, anh em thấy trận gần nhất đấu trên sân nhà của Roma nhưng mà Atalanta thắng với cái tỷ số 1-0. Trước đó thì à, Roma thắng với cái tỷ số 1-0 và trước đó Roma thắng với cái tỷ số là 4-1 thì anh em thấy trong 4 lần gặp nhau gần nhất á, thì Roma đã thắng hai lần và để thua một lần và để hòa một lần thì anh em thấy nếu mà có phong độ của thằng Roma thì cũng vẫn cao hơn cái phong độ của thằng Atalanta rất nhiều nha thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà cho tất cả anh em xem là cái trận đó đấu trên sân nhà của thằng Roma mà Atalanta ăn với tỷ số 1-0 thì trong cái trận đó AS Roma được lợi thế sân nhà, nhà cái đưa ra dưới mã kèo là AS Roma chấp 0,25 nhưng mà Atalanta thắng với tỷ số 1-0 từ phút 35 và hai thằng này gặp nhau thì anh em thấy trung bình thẻ vàng cũng rất là nhiều nha. Trong trận đó tới 7 thẻ vàng thì anh em có thể đầu tư cái mã tài thẻ 5.5 hoặc là 5 5 thẻ trong cái trận này cũng rất là ok nha. Thì à, còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy chỉ có 6 góc 5 góc nghiêng về AS Roma và một góc nghiêng về Atalanta thì anh em có thể đầu tư vào cái mã là AS Roma chấp góc trong cái trận này cũng rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em thì nhà cái đang đánh giá Atalanta đang có một cái à, phong độ uh, được lợi thế sân nhà này với lại không có vướng bận về về cúp C1 C2 thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Atalanta đang chấp với mã kèo 0,25 và tài xỉu 2,25 nhưng mà AS Roma trong cái trận này anh em có thể nằm AS Roma được chấp 0,25 được nha thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm mã kèo AS Roma được chấp 0,25 thì anh em biết thằng AS Roma phải thắng trong trận này thì trận sau AS Roma gặp AC Milan á, thì AS Roma có thể thủ hòa với AC Milan để có thể giữ vững cái vị trí top 4 còn trong khi đó trận này um, AS Roma gặp Atalanta thì tuy được nhỉnh hơn đội hình về một xíu thì AS Roma sẽ có cái cơ hội để thắng thằng Atalanta thì AS Roma cũng thừa cơ hội để có thể giữ giữ vững cái vị trí top 4 nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì anh em thấy trên màn hình mình có chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo đây thì anh em có thể đầu tư ba cái mã kèo này mạnh tay cho mình đó là anh em nằm AS Roma được chấp 0,25 là từ từ đầu trận nè anh em nằm thêm mã hai mã xỉu góc cho mình nữa thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng um, AC Milan và thằng Atalanta không có trận nào quá 7 à, quả gốc hết thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu gốc 9.5 rất là ok nè đó anh em nằm thêm cái mã kèo à, AS Roma được chấp 0.25 nữa thì anh em thấy trong những video mà mình nhận định cho tất cả anh em thì mình chỉ cho anh em một cái mã kèo chính thôi một cái mã kèo chính nhưng mà cho anh em thêm hai cái mã kèo phụ để anh em có thể lót vô cái mã kèo chính giống như đi Atalanta ăn trong cái trận này à, cho Atalanta ăn với cái tỷ số 1-0 đi nhưng mà anh em lót hai cái mã kèo xỉu gốc thì cái tỷ lệ gốc nó là 6 7 quả thì anh em vẫn hút được hai cái mã xỉu gốc nhưng mà anh em thu một cái mã chính thì anh em vẫn lãi bởi vậy mình mới phiên anh em à, gần cuối mùa giải rồi nhà cái đưa ra với những cái mã kèo rất là khó đá cho tất cả anh em bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư những cái mã kèo phụ giống như góc thẻ nè thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất thì à, giống như anh em thấy mấy cái trận trước á, mà mình có nhận định cho anh em rất là nhiều trận trong khi đó những cái trận mã kèo chính mình ti mình cho anh em gãi cái mã kèo chính nhưng mà những cái mã kèo phụ anh em ăn hai ba mã kèo anh em chỉ gãi một mã kèo chính thì anh em vẫn lãi trong cái trận đấu đó đó bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi một cách nó hiệu quả nhất và anh em có thể đầu tư nó dễ nhất anh em lợi thế của anh em chơi trang là anh em có thể chờ kèo hạ xuống anh em vào nè hoặc là anh em có thể à, xây thì bún rung nè hoặc là anh em có thể đảo ngược tình thế của trận đấu thì vô trận đấu nếu mà thằng trên bị thẻ đỏ thì anh em có thể xả kèo xuống nằm dưới còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được ờ, trên dưới tài xỉu trước trận đấu 1 đến 2 tiếng rồi anh em xem anh em kết thúc trận đấu thì anh em uh,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 sầu sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau